Kính chào quý vị đã đến với kênh tin tức Việt 24 giờ, kênh cập nhật tin tức Covid-19 nhanh nhất, chính xác nhất. Ngay sau đây mời quý vị đến với phần điểm tin chính. Ngày 1 tháng 9, thêm 11.429 ca nhiễm, 793 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Đồng Nai sau 2 tuần ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm Covid-19. Hà Nội di rời 1.200 người dân trong ổ dịch lớn nhất làm rõ 3 nhân viên cấp cứu 115 Hà Nội bị tố yêu cầu bệnh nhân thanh toán tiền mặt mới được nhập viện. Không để túi thuốc chậm đến tay F0. Trên đây là phần điểm tin, ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đi vào những nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 9, thêm 11.429 ca nhiễm, 793 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế tối ngày 1 tháng 9 cho biết trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.434 ca nhiễm mới, gồm có 5 ca nhập cảnh và 11.429 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 6.759 ca trong cộng đồng. Hai địa phương ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất nhì cả nước vẫn là thành phố Hồ Chí Minh 5.368 ca và Bình Dương 3.440 ca.

Trà Vinh 18 ca, Quảng Ngãi 18 ca, Thừa Thiên Huế, Bến Tre 17 ca, Bình Định 15 ca, Sơn La 12 ca, Nam Định 10 ca, Vĩnh Long 7 ca, Cà Mau, Ninh Thuận 6 ca, Hậu Giang 5 ca, Gia Lai, Lạng Sơn, Bạc Liêu 4 ca, Quảng Nam, Bắc Ninh, Đắk Nông 3 ca, Hà Tĩnh 1 ca. Kể từ đầu đợt dịch đến nay, Việt Nam đã có 473.530 người nhiễm, đứng thứ 56 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người thì có 4.817 ca nhiễm. 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Ở trong nước là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên. 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, là Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Con Tum, Vĩnh Phúc. Trong ngày có 9.862 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.334 ca. Tiểu ban điều trị cũng cho biết hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong ngày 31 tháng 8 là 433 ca tử vong và trong ngày 1 tháng 9 là 364 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 658 ca, Bình Dương có 78 ca, Long An có 14 ca, Đồng Nai 12 ca, Đồng Tháp 10 ca, Tiền Giang 9 ca, Đà Nẵng 4 ca, Khánh Hòa 4 ca, Bình Phước 3 ca, Hà Nội, Ninh Thuận, Huế, mỗi tỉnh 2 ca, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Lào Cai, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Phúc mỗi tỉnh 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.868 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Trong ngày 1 tháng 9, Bộ Y tế ban hành chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, yêu cầu kiểm tra nghiêm triệt để các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hạn chế tối đa nảy sinh các nguy cơ dịch bệnh lây lan bùng phát. Bộ Y tế có văn bản gửi đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được sao nhiệm vụ tiêm vaccine COVID-19. Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương giả soát người đã tiêm một mũi vaccine COVID-19 và lập kế hoạch tiêm mũi 2 cho người đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian. Bộ Y tế tổ chức họp xây dựng hướng dẫn về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trở lại trạng thái bình thường mới. Đồng Nai sau 2 tuần ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm COVID-19. Quý vị thân mến, theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, sáng ngày 1 tháng 9 trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 781 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 566 ca trong khu cách ly và 212 ca trong khu phong tỏa. Cụ thể, huyện Nhân Trạch ghi nhận 425 ca, huyện Vĩnh Cửu ghi nhận 201 ca, huyện Trảng Bom ghi nhận 92 ca, huyện Long Thành 30 ca, thành phố Biên Hòa 14 ca, chủ yếu trong khu phong tỏa các phường Trảng Dài, Long Bình, Long Bình Tân. Số ca còn lại ở một số huyện, thành phố Long Khánh. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư này, từ ngày 18 tháng 6 đến nay, tỉnh Đồng Nai ghi nhận tổng số 24.588 ca nhiễm mới. Số ca được điều trị khỏi là 10.576 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 là 210 ca. Trong thời gian 2 tuần từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 9.233 ca mắc COVID-19, bao gồm 6.256 ca mới ghi nhận qua truy vết tại các ổ dịch mới phát hiện là Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, trại giam B5 Công an tỉnh trong các khu cách ly. Ngoài ra, trong chiến dịch xét nghiệm diện rộng cho người dân trong tỉnh đã phát hiện 2.977 ca nhiễm COVID-19 trong các khu phong tỏa và ở cộng đồng. Ngoài các khu vực phong tỏa, các ổ dịch mới được phát hiện tại một số xã phường của các huyện Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Nhơn Trạch, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Như vậy, trong 14 ngày qua, trung bình mỗi ngày tỉnh Đồng Nai ghi nhận 664 ca nhiễm COVID-19. Hà Nội di rời 1.200 người dân trong ổ dịch lớn nhất Kính thưa quý vị, từ 20 giờ tối ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 3 tháng 9, quận Thanh Xuân dự kiến di rời khoảng 1.200 người dân ra khỏi ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi đến ở ký túc xá của Đại học FPT Hòa Lạc. Cụ thể, ngày 1 tháng 9, quận Thanh Xuân đã ra quyết định thành lập 3 tổ công tác làm nhiệm vụ đưa người dân di rời. Chính quyền gửi thư ngỏ cũng như phiếu đăng ký về việc đảm bảo giãn cách tới các hộ dân. Thư ngỏ của quận Thanh Xuân viết đề nghị công dân ở khu vực phong tỏa đồng thuận sẵn sàng tư thế chủ động chuẩn bị tư trang cá nhân của thành viên trong gia đình khi nhận được thông báo của phường Thanh Xuân Trung cần chấp hành đi cách ly tập trung. Cùng với việc giãn dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cũng sẽ duy trì kiểm soát chặt chẽ các chốt trực theo mô hình ba lớp, lắp camera theo dõi để đảm bảo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình phường Thanh Xuân Trung đã đề nghị và được quận đồng ý bổ sung lực lượng chống dịch, trong đó có 20 công an, 20 chiến sĩ quân đội, 10 đoàn viên thanh niên. Quận cũng đã thành lập trạm y tế lưu động tại các phường để hỗ trợ y tế, điều trị F0 theo chỉ đạo của cấp trên. Khu dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung có 690 hộ và 1.304 nhân khẩu. Đây là khu dân cư lâu năm, chung cư cũ ẩm thấp, môi trường không đảm bảo, diện tích chật hẹp, mật độ dân số đông, có khu vực còn sử dụng nhà vệ sinh chung. Tính đến chiều ngày 1 tháng 9, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 379 ca và có xu hướng tiếp tục tăng. Hiện đây là ổ dịch lớn nhất thủ đô tính từ khi có dịch ngày 6 tháng 3 năm 2020. Chiều ngày 31 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Thanh Xuân. Thị sát ổ dịch ngõ 328, 330 Nguyễn Trái, Thủ tướng yêu cầu phải làm ngay hai việc – một là di rời bất người dân ra khỏi khu vực hiện có mật độ dân số quá đông. Hai là thiết lập trạm y tế lưu động tại phường. Làm rõ ba nhân viên cấp cứu 115 Hà Nội bị tố yêu cầu bệnh nhân thanh toán tiền mặt mới được nhập viện. Thưa quý vị thân mến, ba nhân viên kiếp trực bị tố giữ chân bệnh nhân cấp cứu là ai? Chiều ngày 1 tháng 9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành, giám đốc trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, ngay trong ngày hôm nay, đơn vị đã xác minh làm rõ kiếp trực bị tố, yêu cầu bệnh nhân thanh toán tiền mặt mới cho nhập viện cấp cứu. Ông Thành thông tin, chúng tôi đang yêu cầu những trường hợp này viết tường trình. Sau khi viết xong, đơn vị sẽ họp tìm hiểu vụ việc thế nào mới có kết luận chính xác. Qua xác minh, đó là lái xe C, y sĩ kiếp trưởng H, điều dưỡng NG. Chị Ngọc A cho hay, vì thời điểm này thành phố đang thực hiện giãn cách, người dân không được phép ra khỏi nhà nên chị M không thể thực hiện được yêu cầu của các nhân viên y tế. Khi không thể lo được tiền mặt, tài xế xe cứu thương này còn chửi mắng tôi thậm tệ trước sự chứng kiến của bác sĩ y tá đi cùng và một số nhân viên đang làm việc tại vị trí cửa chính của bệnh viện. Trong tình huống cấp bách, thêm nữa lại là người đang nghi nhiễm Covid-19, nhưng nhân viên trung tâm cấp cứu nhất quyết không cho em gái tôi xuống xe vào bệnh viện cấp cứu. Chị Ngọc A kể tiếp, người phản ánh mong sự việc sáng tỏ. Sau cuộc gọi điện thoại của em gái gọi về cấp cứu, chị Ngọc A đã liên lạc vào số tổng đài của trung tâm cấp cứu 115 để phản ánh sự việc thì được một người xưng là Nguyễn Hữu Liên ở bộ phận điều phối cấp cứu của trung tâm y tế 115 trả lời là có thể thanh toán qua chuyển khoản và nói sẽ giải quyết sự việc ngay bây giờ. Sau đó chị M mới có thể xuống xe vào viện sau 30-40 phút ở trên xe cấp cứu. Chị M ký vào tờ giấy với nội dung bệnh nhân không mang tiền, Tôi thử hỏi, nếu trong tình huống cấp bách như thế, em gái tôi có bị làm sao, ai sẽ chịu trách nhiệm? Chị Ngọc A đặt ra câu hỏi. Đến hiện tại, phía trung tâm cấp cứu 115 vẫn chưa liên lạc để gia đình chị Ngọc A trả lại số tiền 720.000 đồng nói trên. Khi trao đổi với nữ nhân viên xe cấp cứu về việc xin số tài khoản ngân hàng để người nhà chuyển khoản, nhưng người này nói không phải trả tiền nữa. Chị Ngọc A đặt ra câu hỏi, tại sao ban đầu bằng mọi cách yêu cầu lấy tiền mặt bằng được, sau lại không thu tiền nữa? Tôi mong trung tâm, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ làm sáng tỏ vụ việc này để không còn tình trạng trên xảy ra. Chị Ngọc A nói và cho biết thêm, hiện em gái của chị đã tạm ổn định về sức khỏe và vẫn đang phải theo dõi thêm. Theo ông Nguyễn Thành, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội thu theo quy định của thành phố. Hiện trung tâm chưa có hình thức thu qua hình thức chuyển khoản vì đơn vị thực hiện lưu động nên khó thực hiện. Trước phản ánh, quy định này có thể gây bức xúc trong một số tình huống đối với người nhà bệnh nhân. Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu và có ý kiến với Sở Y tế Hà Nội. Ông Thành cho biết thêm, chúng tôi có nghiên cứu đề xuất nhưng thực tế triển khai rất khó khăn vì cấp cứu không phải ngồi một chỗ. Hai nữa là chúng tôi không có tài chính kế toán ngồi ở trên xe mà chỉ có bác sĩ điều dưỡng lái xe thôi. Theo ông Thành, một thực tế là báo cáo thống kê cho thấy trung bình một năm trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội phục vụ 28.000 bệnh nhân nhưng chỉ thu được 14.000 trường hợp, còn lại là không thu được. Lãnh đạo trung tâm này cho biết việc không thu được tiền đấy cũng là chuyện bình thường, không nhất thiết phải bắt buộc thu trong mọi tình huống. Ông Thành nhấn mạnh, đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến nay, đơn vị chưa thu một đồng nào của bất kỳ người dân nào có triệu chứng COVID-19 hay nhiễm COVID-19. không để túi thuốc chậm đến tay F0. Kính thưa quý vị và các bạn, cần chuyển ngay túi thuốc cho F0 một cách nhanh nhất, không cần chờ cập nhật ca đó lên phần mềm rồi mới phát, không được để người nhiễm COVID-19 thiếu thuốc, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo. Nhiều F0 điều trị tại nhà chưa được nhận túi thuốc. Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị 3 gói thuốc để cấp phát cho F0 điều trị tại nhà. Tuy nhiên, sau nhiều ngày triển khai đến nay vẫn còn nhiều F0 không biết những túi thuốc đó là gì. Bà Lê Thị Mai Phương ngụ tại đường Trần Nhân Tông, phường 7, quận 11 cho hay, mấy ngày trước thấy người ớn lạnh nên tự xét nghiệm nhanh tại nhà, kết quả xét nghiệm COVID-19 hiện lên hai vạch. Vội vàng tự xét nghiệm nhanh cho hai đứa con, đứa con trai 8 tuổi cũng dương tính với SARS-CoV-2. Con gái nhỏ 5 tuổi may mắn chưa bị nhiễm. Đáng chú ý, bà Phương cho biết sau gần 5 ngày theo dõi sức khỏe tại nhà vẫn chưa nhận được túi thuốc cho F0, ngoài đơn thuốc được gửi qua Zalo. Trường hợp của gia đình bà Phương không phải là ít trong khi những người tự điều trị COVID-19 tại nhà rất cần được chăm sóc y tế thường xuyên, đặc biệt là với những túi thuốc được cấp phát. Đa số các F0 cho rằng họ mong nhận được túi thuốc điều trị để yên tâm điều trị tại nhà. Vì khi bị nhiễm COVID-19, sự lo lắng ảnh hưởng lớn đến tâm lý, tinh thần sẽ không tốt cho quá trình điều trị bệnh. Mất thời gian ở các điểm, các khâu. Thông tin về túi thuốc điều trị cho F0, bác sĩ Trần Đình Nho, phụ trách trạm y tế lưu động số 6 quận 4 cho hay, trạm đang quản lý và chăm sóc 190 F0 cách ly tại nhà. Thế nhưng, túi thuốc của ngành y tế mới chỉ phát đến khoảng 40 bệnh nhân. Giải thích việc các túi thuốc chưa được sớm chuyển đến cho các F0, bác sĩ Nguyễn Xuân Huân, giám đốc Trung tâm Y tế quận 4 cho rằng, đơn vị đã nhận 1.260 túi thuốc và đã cấp hơn 800 túi. Cũng theo ông Huân, ban ngày nhân viên y tế chăm lo làm xét nghiệm, tối mới cập nhật thông tin F0 lên phần mềm, sáng hôm sau sẽ phát túi thuốc cho F0. Đó là chưa kể đến công đoạn phân chia thuốc thành các túi sau khi nhận thuốc về. Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Chủ tịch Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh, thuốc điều trị COVID-19 cho F0 tại nhà được chia thành 3 loại A, B, C. Trong đó, túi thuốc A bao gồm thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Túi thuốc B có thuốc kháng viêm và thuốc kháng đông được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Gói thuốc C chứa thuốc kháng virus, loại thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm trong điều trị bệnh nhân COVID-19 Tính đến nay, Sở Y tế đã chuẩn bị 150.000 túi thuốc AB, trong đó đã giao 74.000 túi cho các phường xã. Bà Lan khẳng định số lượng túi thuốc AB hiện nay đáp ứng đủ trong việc điều trị F0 tại nhà. Riêng túi thuốc C, Bộ Y tế đã cấp cho thành phố Hồ Chí Minh 16.000 túi. Trong ngày 31 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh nhận thêm 34.000 liều để đảm bảo đủ số thuốc cung cấp cho bệnh nhân. Về việc sử dụng, bệnh nhân trước khi dùng thuốc sẽ phải ký hợp đồng và được sàng lọc kỹ càng. Theo đó, trường hợp được phép sử dụng loại thuốc Modifavic là F0, tình trạng chưa trở nặng, nhịp thở dưới 20 lần trên phút, nồng độ spo 2 cao hơn hoặc bằng 96%. Một túi thuốc C có chứa 5 ngày uống, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Tổng liều là 1.600mg trên ngày. Đề cập đến việc quản lý theo dõi chăm sóc F0 tại nhà, ông Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trạm y tế lưu động, tổ COVID-19 cộng đồng phát ngay gói thuốc điều trị COVID-19 tại nhà cho người F0, đồng thời theo dõi sức khỏe, phát hiện các trường hợp F0 có triệu chứng chuyển nặng, các F0 thuộc nhóm nguy cơ cao trên địa bàn để kịp thời đưa đến các cơ sở cách ly điều trị.